À, xin chào các bạn hôm nay thì ờ, mình sẽ uh, xử lý cho một chị cái con uh, máy rửa bát bị uh, hở mát các bạn nhé tức là nó bị giò điện đấy thì uh, đây là con máy bot này máy rửa bát bot này đây thì uh, hiện tượng là khi mà sờ tay vào thì sẽ bị giật giật nhé đây bây giờ mình sẽ dùng một cái bút thử điện này để mình thử này đây các bạn nhìn nhé đấy nó đỏ này đây các bạn nhìn thấy chưa đấy đấy đây là hiện tượng um, hở mát nhé hay còn gọi là giò dí điện uh, bên cái thành của cái uh, cái uh, máy rửa bát này kể cả chỗ này cũng bị này cái này cũng bị này đấy các bạn nhìn thấy đỏ chưa đấy tức là cái này đặc biệt là các bạn đi chân đất các bạn chạm vào là sẽ bị giật người nào mà cái điện trở trên cơ thể yếu ấy, sẽ giật rất là mạnh giật giật bắn người lên thì ờ, cái này ờ, thì là ờ, các bạn sẽ xử lý bằng cách là tiếp mát cho cái tủ này nhá à cho cái máy rửa bát này nhá thì bình thường ấy cái dây của máy rửa bát bót ấy nó sẽ có ba chân đây đây nhá để mình rút này à, ở đây ờ, các bạn lắp đặt các bạn đã chế rồi chế là uh, lắp thêm một cái ờ, cái cái, cái đoạn vít nữa cho cái phần uh, ổ ba chấu này nhưng mà có vẻ không hiệu quả thì uh, bây giờ mình sẽ mình sẽ tiếp mát bằng cái cách câu đấu trực tiếp cái dây tiếp mát vào tức là mình sẽ bắt bắt uh, trực tiếp cái dây tiếp mát vào phần uh, thân của của máy rửa bát này và sẽ đấu trực tiếp vào cái dây tiếp mát của cái ổ kia Đấy. Đây, ở trong đây ờ, nó sẽ có một cái dây tiếp mát nhé Đấy. mình sẽ ừ, đấu trực tiếp cái dây này vào trong cái ổ này luôn thì nó sẽ chắc chắn hơn bởi vì là có thể các bạn ờ, các bạn lắp đặt ấy các bạn ấy chế cái phần này ờ, một là nó bị kém cái phần này nó không tiếp xúc được và nó không tiếp xúc được trực tiếp với cái dây ờ, dây tiếp địa trong đây hai là cái ờ, cái ổ này nó bị hỏng thì là cái nó sẽ không chạm được cái dây tiếp địa bên trong này Đấy. thì ờ, cách thức của mình nhá là mình mình sẽ trong cái phần đáy sau của cái máy rửa bát này này thì mình sẽ nới một con ốc ra và mình sẽ bắt cái đoạn dây bắt dây đồng ấy dây đồng và sẽ đấu trực tiếp vào cái ổ này đấy đây là cách thức để các bạn có thể tiếp mát một là các bạn tiếp mát uh, bằng cái ổ ba chấu như này ổ có ba chấu nhé nhưng phải ổ ba chấu chuẩn đi ba chấu xịn chứ còn uh, nếu chế như này thì nó sẽ có thể nó sẽ ừ, kém nó sẽ không không không chạm được vào đấy. mình sẽ đấu trực tiếp bây giờ mình sẽ tiến hành đấu trực tiếp nhé đây các bạn sau khi um, mình đã đấu tiếp địa xong đây là uh, phần dây tiếp địa này mình đã đấu trực tiếp vào trong cái phần uh, dây tiếp địa của nguồn chính trong cái ổ này rồi đây. và đây là cái phần uh, và đây là cái phần mình đã đấu tiếp địa vào cái phần thành tủ này đây các ừ, ở cái uh, ừ, model này thì nó không còn vít ở bên ngoài nhé. thì mình sẽ đấu uh, uh, trực tiếp vào cái thành phần thành tủ này à, thì các bạn thì cái phần bạn các bạn lưu ý nhé cái phần thành tủ này nó phải bằng nó bằng kim loại thì các bạn đấu vào phần thành tủ này nó mới có tác dụng nhé còn nếu mà cái các bạn đấu vào cái phần nhựa ấy thì nó sẽ không có tác dụng gì đâu đây đây là cái phần ờ, ổ cắm này cắm sau mình sau khi mình rút cái con ốc ra này nên là các bạn lắp đặt các bạn chế thêm vào đây nhá thì con con ốc này ấy, thì đôi khi cái phần dẫn điện nó sẽ không được tốt đâu nên là các bạn lưu ý là ờ, chế cái con này sẽ đôi khi không hiệu quả lắm <coughs> đây mình đấu trực tiếp cái dây vào cái ờ, phần ờ, dây tiếp điện thì hiệu quả tiếp điện nó sẽ cao hơn nhiều đấy bây giờ mình sẽ cắm thử nhé mình cắm lại cái ờ, máy rửa bát này đây bây giờ mình sẽ đo này đấy nhá. bây giờ thì sẽ đã được ừ, đã hết đỏ nhé bút thử điện thử đã hết đỏ này không còn giật gì các bạn nhé ok đấy là ừ, cái video mình sẽ hướng dẫn đây là video mà mình hướng dẫn cho các bạn cái cách thức mà xử lý cái ờ, máy rửa bát khi mà bị ờ, hở mát bị giật cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại